sóc cho em ông truyền cảm ứng nhé mười nhịp rung sấp đôi này mở bát sấp đôi anh em nhá bảng vệ dung thì tôi để ở dưới phần à, video anh em có thể nhìn thấy này vẫn dấp đôi này mở này sấp đôi anh em nhé cực kỳ chuẩn xác sóc tiếp này ba trắng rồi chắc chắn luôn nhá ba trắng anh em này Đấy, ống truyền à, đánh cảm ứng rất là chuẩn xác mới nhất năm 2020 đánh theo nhịp rung này mở bát này Đấy, vẫn là sấp đôi này 10 nhịp rung anh em nhá bảng với rung thì anh em như anh em đã nhìn thấy này đánh rất là ok bây giờ tôi thử cho anh em bát đĩa quân vị này xanh chín 100% này anh em thấy này khi tôi soi đèn flash này nhá tiếp tục quân này soi đèn flash này Đó, đây quân vị không tăng 100% đây anh em nhá Đó, tiếp theo là đĩa này Đấy, soi đĩa luôn cho anh em thấy này bát đĩa xanh chín luồn mỗi quân vị vào anh em nhá Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty chúng tôi và chúng tôi chuyên cung cấp tất cả những cái đồ bịp cho tất cả anh em ba miền Bắc Trung và Nam tất cả các môn chơi sóc đĩa bầu cua tài xỉu và bài lá ngày hôm nay ờ, tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ môn chơi sóc đĩa mà muốn đi chơi anh em bịp được người ta và chiến thắng được người ta thì anh em cần phải làm những gì và làm sao để bịp người ta và đạt được cái quả cao nhất anh em nhé thì uh, giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái ống truyền cảm ứng cái ống truyền cảm ứng này đối với anh em đi bịp thì anh em có thể chắc chắn là anh em biết được với cái tên gọi là ống một không còn xa lạ với anh em nữa thời xưa thì thường là anh em chơi ống này 2018 này à, là cái mẫu ờ, vẫn rất là chuẩn xác bây giờ rất là nhiều những anh em lựa chọn khi mà anh em đánh quen rồi thì anh em chỉ việc nghe và cảm nhận được đấy hai đến ba nhịp rung đầu tiên là anh em có thể biết được là nó về mặt vị gì rồi đấy, đánh được trực tiếp vào cái mặt vị ba đen ba trắng tứ đen tứ trắng hoặc là sấp đôi đối với cái ống ờ, một ống cảm ứng này và đi chơi thì anh em sẽ phải đúc ống cảm ứng này ở trong người đúc ở trong người đúc ở giữa ngực này hay là để cặp quần này hay là anh em để kẹp lá lách kẹp ống đồng tùy theo anh em đi chơi và đi chơi thì ờ, anh em sẽ phải Đấy, cái ống này nó sẽ có nguyên tắc là nó sẽ đo quân vị và biết được trong bát trong đĩa về mặt vị gì còn đây là chính là cái máy cái máy thì bao gồm là một cái đầu mút rung này một cái đầu rung và một cái đầu mút khiển bấm để anh em có thể đấy, cho ống nó sẽ đo trực tiếp quân vị của anh em đây là sử dụng pin con thỏ này sử dụng pin con thỏ để chơi anh em nhé tiếp theo là công tắc bật và tắt còn đây là công tắc anh em có điều điều chỉnh được cái ờ, khoảng cách xa hay gần tùy theo anh em khi mà anh em đi chơi với cái, ờ, khi mà anh em đi chơi cảm ứng thì tôi ờ, có dành một cái lưu ý muốn gửi đến cho anh em là bắt buộc là 100% khi mà anh em chơi cảm ứng thì anh em phải đặt đúng cái khoảng cách từ ống tới quân vị thì nó mới có thể đo chuẩn xác được Ờ, khi mà anh em đi chơi cái đồ này thì quân vị được khẳng định với anh em là không tăng nó không như những mẫu thời xưa này như quân vị thời xưa đây, anh em nhìn này làm châm này dính vào quân vị luôn này Đấy là gọi là quân vị có tang còn bây giờ thì ờ, chúng tôi cải tiến ra cái mẫu quân vị cảm ứng này đánh rất là sướng Đấy, quân vị làm châm từ không hút này soi đèn flash không có gì này và bóc quân bóc vị ra thoải mái anh em nhé vượt qua mọi thử thách trong sòng sới bạc để anh em thể luồn vào trong cuộc chơi anh em đi chơi và anh em chiến thắng và thì bây giờ thì à, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách chơi làm sao mà anh em vào trong sòng trong sới anh em đạt được hiệu quả cao lên đến 90 95% khi mà anh em chơi thì ống cảm ứng chuyền này và còn về mẫu quân vị thì à, chúng tôi đã đặt làm trên quân vị thăng long không tăng anh em nhé còn khi mà anh em đi chơi thì anh em có thể đặt tất cả trên mẫu quân vị khác nhau quân thuốc quân bài quân tú quân đóm địa phương anh em chơi mẫu mã quân dị vị gì thì chỉ việc chụp ảnh gửi trực tiếp qua zalo cho tôi là được anh em nhé khi anh em đi chơi thì anh em sẽ để mặt sắp đen làm chuẩn hoặc có để ba đen ba trắng hay tứ đen tứ trắng để làm chuẩn với nhịp rung và khoảng cách sẽ phải trong vòng phạm vi từ 60 đến 70 phân khi mà anh em để gần quá nhịp rung nó sẽ lên rất là cao và sẽ bị sai nhịp rung còn khi mà anh em để xa quá nhịp rung sẽ bị thiếu đi cũng sẽ bị sai nhịp rung và vâng, cái bảng vị dung tôi đã để ở trên ờ, góc màn hình anh em xem tôi đánh theo đúng cái bảng vị dung đó là anh em có thể chơi được tôi khẳng định với anh em là có đồ này trong tay là chiến thắng 100% luôn anh em nhá Đấy, tôi để sấp đôi và tôi sẽ đo cho anh em này xem là đã đúng khoảng cách hay chưa phải đúng 10 đến 12 hiệp dung 8 nhịp rung anh em đã đợi hơi bị xa rồi gạt gần hơn một chút nữa này tôi bấm lại cho anh em nghe này mười một nhịp rung là trong khoảng là anh em đã chơi được rồi và bây giờ tôi sẽ ấy, à, lập tất cả các mặt vị cho anh em ấy, nghe được về cách dùng của nó và rung nhanh rung chậm như thế nào để mà anh em khi để quen là anh em có thể đánh được ngay trong cái khoảng dùng từ 2 đến 3 dùng đầu tiên riêng về cái mặt vệ tinh trắng này nó sẽ dùng rất là dài dung giọng dung sẽ dài và chỉ dung trong khoảng từ 1 đến 5 nhịp thôi tôi bấm này xin lỗi anh em đây là mặt tứ đen chứ không phải là tứ trắng Đấy, tứ đen thì nó sẽ rung theo bảng vị rung là từ 16 đến 18 nhịp rung rung nháy rất là nhanh và bây giờ tôi sẽ quay lại cái mặt vị uh, tứ vàng cho anh em xem này nó sẽ dùng khoảng uh, từ 1 đến 5 nhịp rung và rung của nó sẽ giảm và đấy là tôi đặt sang cái mặt tứ đen đấy nên là bị sai nhịp này dùng rất là dài từ 1 đến 5 nhịp đó anh em nhé chính là mặt vị của quân thăng long còn uh, quân bài hay quân đóm biết thấy anh em ờ, rõ ràng cái mặt đen mặt trắng hơn bây giờ thì ờ, tôi lọc sang lên mặt vị ba vàng này ba vàng mình sẽ dùng trong khoảng phạm vi là từ 6 đến 8 nhịp nó sẽ ngắn hơn cái giọng rung sẽ ngắn hơn của cái mặt ờ, tứ vàng 6 nhịp anh em nhá tôi gọi bấm lại cho anh em nghe rõ hơn này nhịp 8 nhịp vẫn rất là chuẩn anh em nhé tiếp theo cái tôi bấm lại cho anh em thêm một mặt sấp đôi Đấy. riêng cái mặt sấp đôi thì 10 ờ, đến 12 nhịp rung và nó sẽ rung đều theo nhau đó 12 nhịp rung anh em nhé còn mặt ba trắng này ba trắng thì nó sẽ rung là trong phạm vi là từ 13 đến 15 ờ, nhịp rung và rung nó sẽ nhanh ờ, tất nhiên là mặt vị ờ, bốn trắng thì nó sẽ là rung nhanh nhất còn mặt ba trắng này nó chỉ rung khoảng 13 đến 15 nhịp rung và rung ngắn hơn à, đối với cái nhịp ừ, tứ trắng 15 nhịp rung anh em nhá khi mà anh em dán cục chung trong người thì anh em sẽ cảm nhận dễ hơn Đấy, hay khi mà tôi để trên bát thì tôi test trực tiếp cho anh em có thể nghe cảm nhận về nhịp rung còn khi anh em đi chơi anh em sẽ dán trực tiếp vào người nhá ở đây là mặt vị tứ trắng này tôi bấm cho anh em này rung nháy rất là nhanh rung liên hồi từ đến 16 18 đều rung dung còn khi mà anh em à, đi chơi anh em sử dụng cái cái ống à, truyền cảm ứng một này anh em chỉ lên nhớ cho tôi rằng thứ nhất là phải đúng khoảng cách thứ hai là biết được cái bảng về dung cách dung của nó về mặt à, ba trắng bốn trắng nó sẽ dung là nhanh là 13 đến 18 điểm dung còn mặt à, 4 4 vàng và ba vàng nó sẽ dung Đấy, từ 1 đến 8 nhịp dung và nó sẽ dung hơi chậm còn riêng về mặt vị sấp đôi thì tất cả 10 đến 12 hiệp dung nó sẽ dung đều nhau khi mà anh em đánh quen anh em chỉ việc nghe đến hai ba hiệp dung đầu là anh em có thể chơi được đó chính là cái sản phẩm ờ, luồn công vị vào hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại được đặt trên góc màn hình và anh em xem video này thấy hay muốn biết về đồ có thể đến cửa hàng tôi thử đồ trực tiếp cảm ơn anh em đã xem video chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty của chúng tôi thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một cái công nghệ cao cấp nhất và mới nhất năm 2020 khi mà anh em đi chơi muốn chiến thắng được ở cái môn chơi sóc đĩa và muốn gỡ gạt lại những gì mình đã mất trong những cái thời gian vừa qua và khi mà anh em đi chơi môn chơi sóc đĩa này bắt buộc là anh em sẽ phải luận cho tôi đó chính là đĩa Đấy, quát hoặc là quân thì anh em mới có thể chiến thắng và bịp được người ta khi vào trong sòng trong sới thì hiện tại là bây giờ các cái công nghệ mới nhất như công nghệ 5.0 về tất cả những mẫu đồ chơi hoàn toàn là không tang hết quân vị thì có quân vị không tang đĩa không có đĩa không tang và bát cũng có bát không tang đối với cái công nghệ ngày hôm nay ấy, tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đây chỉ việc duy nhất là luồn cái đĩa tàng hình không tang không chân sạc ấy, mới nhất hiện nay ấy, vào trong một chơi và qua rất là nhiều cái thời gian mà chúng tôi đã nghiên cứu ra được những mẫu đĩa này khi mà anh em đi chơi anh em có thể dễ dàng là ví dụ như người ta đi chơi này anh em luồn vào trong cuộc chơi người ta sẽ soi đèn flash soi đèn flash đối với mẫu đĩa của chúng tôi này hoàn toàn là xuyên qua đĩa luôn anh em nhá không hề có tang có tích gì hoặc là khi mà anh em đi chơi vô tình đấy, người ta đập đĩa hay là đấy, người ta có thể sử dụng tất cả nhiều những biện pháp khác để có thể thử đĩa xem rằng cái đĩa của anh em có đồ chơi gì ở bên trong không thì hoàn toàn 100% sẽ không bao giờ phát hiện ra được thứ hai là khi mà có đồ thì chắc chắn làm châm nó sẽ hút đấy, đây đấy, đồ của chúng tôi đây đấy, công nghệ rất là cao thử làm châm này không hút hoàn toàn luôn anh em nhé đây, thử lan châm Đấy, rất là chắc chắn cho anh em để mà em đi chơi có thể đạt được hiệu quả cao và cái độ an toàn thì vẫn là an toàn rất là đấy, cao anh em nhé đây sử dụng và riêng về cái mẫu đĩa và bát này đấy, thì chúng tôi có thể cung cấp tất cả đấy, đĩa anh em thể đặt làm tất cả trên mẫu đĩa nào thì chỉ việc liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi đã đặt trên góc màn hình đây anh em chỉ việc liên hệ cho tôi bát cũng vậy bát thì hoàn toàn là bát không tang hết đấy, hôm nay thì sản phẩm chính mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái đĩa thì ngay bây giờ này không để mất thời gian của anh em nữa hãy thử cho anh em qua vài ba tiếng bạc hoặc là khi mà anh em đi chơi nhá người ta vẫn có thể đấy, luộc bát luộc đĩa của anh em thoải mái luôn vẫn có thể sử dụng bình thường đấy, đối với cái sản phẩm của chúng tôi anh em nhá đấy, bây giờ này đấy, tôi sẽ thử cho anh em này cái hình thức sẽ có hai hình thức chơi một là anh em có thể xem trực tiếp đó chính là trên cái điện thoại android của anh em đấy, thông qua một cục phát wifi này là được ok là xem được nhá hình thức thứ hai là sẽ không cần hai cái sản phẩm này chỉ cần duy nhất là cái điện thoại của anh em cái điện thoại 6300 là một bộ đi kèm theo sản phẩm của nó sạc thì bây giờ nó hoàn toàn sạc từ ở đây chính là cái ờ, sạc của nó này sạc thì anh em chỉ chỉ việc đặt lên mặt đĩa đấy đèn nháy là đã sạc thành công khi nào đấy, đĩa thì đĩa sử dụng thời gian rất là lâu đấy, tầm 3 tiếng thì đĩa nó mới hết pin đấy thì chính là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhá đầu tiên này đấy, tôi sẽ thử cho anh em đấy, qua để cho anh em biết được rằng hình ảnh của nó sẽ nét thôi khi mà anh em sóc này đó sóc rất là ok mở đấy, anh em nhìn trên cái màn hình là anh em đã có thể biết được đấy, tôi sóc lại cho anh em vài tiếng này mở anh em này sấp đôi này sấp đôi anh em nhá đấy hoặc là anh em cũng có thể nhìn trên đấy, chính là cái mẫu ờ, điện thoại này điện thoại em cũng có thể nhìn được anh em nhá đây nhìn rất là đẹp đối với quân vị quân vị thì có thể soi được tất cả trên mẫu mã quân vị khác nhau thăng long vị villa quân thuốc quân bài đấy, quân gì em cũng có thể soi được mở ba trắng này đây anh em này ba trắng này anh em nhé đó rất là ok tiếp tục này đĩa dùng rất là lâu và đĩa này là một trong những đĩa rất là bền vẫn là ba trắng tiếp này đây em nhìn này này Đấy, tiếng này uh, sai một tiếng này nói chung là cái khả năng mà khi mà anh em đi chơi ở cái đĩa hình này nên là anh em rèn trước tiên là anh em rèn cái uh, tầm nhìn của anh em và anh em nhìn quen đấy, thì uh, nhìn trên màn hình điện thoại hay là màn hình to anh em đều có thể nhìn được hết khi mà sóc lập tức mắt mắt bát nó sẽ mở ra và cho anh em biết được đây này anh em nhìn thấy chưa rất là nét luôn nhá đó ba đèn này cả bất kể khi mà anh em sóc trồng quân chồng vị em vẫn có thể nhìn được hết Đấy, đối với cái đĩa này đây anh em nhé đó anh em nhìn thấy chưa ba trắng này tiếp tục sóc tiếp này ba đen này ba đen này đây anh em nhé chính là mẫu đĩa tàng hình Đấy, công nghệ mới nhất trong năm 2020 mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em khi mà anh em đi chơi muốn bịp được người ta ở cái môn chơi bộ môn chơi sóc đĩa thì anh em hãy sử dụng mẫu đồ này là mẫu đồ tốt nhất hiện nay Đấy, khi anh em sóc thì lập tức nó mở mắt ra để cho anh em biết trong bát đĩa nó về mặt vị gì Đấy, đánh thẳng mặt vị được mà đánh chắn nẻ đều ok hết Đấy, chồng quân chồng vị này quân vị nhảy này vẫn báo hết này mở này Đấy, sắp đôi này anh em này anh em nhìn đấy, trực tiếp bằng mắt thường thì không bao giờ có chuyện sai được khi mà anh em đi chơi đấy, nhìn mắt thường mà còn sai được thì anh em chả bao giờ chơi được những cái đồ gì đấy, ví dụ đấy, như là những cái đồ luồn quân vị và đánh rung anh em này sắp đôi này mở này sắp đôi anh em này đấy, anh em sóc sau à, khoảng 0,5 à, giây thì cái mắt bát nó sẽ tự động nó mở ra rồi cho anh em có thể nhìn được ở bên trong đĩa là về chặn về lẻ hay là về mặt vị gì và sau ấy, từ 2 đến 3 giây khi mà anh em đã nhìn xong thì cái mắt bát tự động nó sẽ đóng đi ấy, để cho anh em có thể chơi được với cái thời lượng pin là lâu dài hơn ở trong cuộc chơi trong sòng trong suối khi mà anh em đi chơi ấy, vô tình ấy, đập đĩa đập bát thì cũng không bao giờ phát hiện tang tích gì anh em nhìn này sấp đồi này Đấy. sóc kỷ niệm cho em thêm vài tiếng nữa này ba đen này đấy, quân vị vẫn đang nhẹ trên này đấy, dính vào uh, đĩa này đấy lọc vị luôn này anh em nhá đây anh em đấy, tự anh em nhìn có thể thấy được sắp đôi này đây đó mở Đấy, chuẩn xác lên đến khả năng là 90 phần trăm một phần trăm còn lại là khi anh em không thể nhà nhìn được ba đèn này ba đèn này mở ba đèn luôn này em nhá Đấy, rất là ok về cái mẫu chiếc Đấy, cái địa tàng hình không tăng và soi trực tiếp qua cái màn hình 6300 hoặc là anh em có thể nhìn trực tiếp trên cái màn hình điện thoại Samsung, Oppo, iPhone sử dụng bằng cái điện thoại trực tiếp của anh em. À, đây vừa rồi giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái đĩa tàng hình không tang phiên bản mới nhất trong năm 2020 đấy, sau rất là nhiều những cái công nghệ mới phát triển ra thì chúng tôi đã cấu tạo lên đấy, cái sản phẩm độc quyền chỉ duy nhất tại công ty của chúng tôi mới có thể sản xuất và đấy, chế ra những cái sản phẩm như thế này để hỗ trợ cho anh em có thể đi chơi và anh em chiến thắng được